Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dơ quát Ngay đồng hồ dơ quát chúng tôi lại lên sóng để review với anh em à, bốn à, mẫu đồng hồ OP đang có mặt tại thống đồng hồ dơ quát của chúng tôi bốn mẫu đồng hồ này có gì nổi bật cũng có gì đáng yêu Bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh chị em nhé Rồi, đến với mẫu đầu tiên trên tay tôi đây là một mẫu đồng hồ OP được thiết kế rất là đẹp luôn dây vỏ đờ mi à, viền benzen được tính những viên đá lấp lánh bộ kim số và cọc số được mạ vàng kim trên cái nền mặt IO sẻ tia này rất là đẹp và rất là nổi bật luôn mẫu đồng hồ này thì được thiết kế rất là thanh mảnh rất là thanh mảnh mỏng Đấy, dành cho anh em là có cổ tay trung bình khoảng từ 15 16 17 thì đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp luôn cực kỳ đẹp anh em ạ được thiết kế đầu mi rất là nổi bật luôn đây là phần khóa đây phần khóa gập ba rất là đẹp và rất là sắc nét và tinh xảo luôn anh em này độ hoàn thiện rất là cao phần khóa này thì rất là chắc chắn bền bỉ với thời gian luôn tôi không phải nói phép chứ mẫu đồng hồ OP này mà anh em đeo 10 15 năm thoải mái luôn chất liệu vỏ và dây của mẫu đồng hồ này là thép 316L mặt kính sapphire à, máy à, pin vâng ở cọc số 6 giờ là kim dây đấy mặt diode được xẻ tia lấp lánh này anh em nhìn thấy không lấp lánh luôn cực kỳ là đẹp luôn mẫu đồng hồ này rất là mỏng này anh em nhìn này cực kỳ mỏng luôn rất là mỏng rồi tôi sẽ đo sai mặt cho anh em à, xem nhé sai mặt của em đó là 39 anh em sai mặt 39 dành cho anh em nào có bộ tay 15 16 17 nên mẫu đồng hồ này rất ok rồi và độ dày này độ dày có 6.5 một mẫu đồng hồ mà có độ dày 6.5 là rất mỏng rồi anh em ạ quá mỏng luôn thì à, mẫu đồng hồ này dành cho anh em nào đeo văn phòng công nhân học sinh sinh viên ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này bởi vì nó rất là dễ đeo luôn mẫu đồng hồ OP này thì rất là dễ đeo rồi mã của em nó đây OPA 5809MSK giá là 5 triệu 990 nghìn anh em mua online chúng tôi siêu anh em 10 phần trăm thì giá chắc cũng còn khoảng tầm 5 triệu tư rồi rồi tôi sẽ đeo lên thay cho anh em chứng ngưỡng nào đây anh em này thì à, cổ tay của tôi là 18 cho nên là đeo mẫu đồng hồ này hơi nhỏ so với cổ tay tôi bình thường tay của tôi phải đeo 42 thì nó sẽ là ok hơn anh em nào cứ tầm 40 tuổi đổ xuống hoặc 17 18 tuổi đổ lên là đeo mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi quá là trẻ trung lịch lãm lịch sự luôn rất là đơn giản dành cho anh em nào thích cái sự đơn giản thì mẫu đồng hồ này là một cái sự lựa chọn không thể bỏ qua rồi vâng về thông số kỹ thuật của em đó thì nằm ở mặt đáy này thì à, độ chịu nước của em này là 5 atm cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn vâng ở mặt đáy thì gồm có tem của nhà phân phối này nhà phân phối thanh dung à, hiện tại OP này thì gồm có hai nhà phân phối tại Việt Nam đó là Thanh Dung và Trường Hoa chúng tôi là đại lý cấp 1 của Thanh Dung này và ngoài ra nữa thì có tem của nhà máy đây tem bảy màu lấp lánh đây anh em này vâng tất cả đều là chính hãng nhé anh em đã mua tại giờ quát chúng tôi thì anh em cũng biết rồi vâng giờ quát chúng tôi là chỉ có bán hàng chính hãng thôi rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai thì ở trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế là dây vỏ màu bạc đấy, mạ bóng rất là trẻ trung này viền benzen cũng được đính đá vòng bộ cọc số và kim số được mạ vàng hồng trên cái nền đại ổ xẻ tia rất là đẹp này à, rất là trẻ luôn vâng về mọi chức năng kỹ thuật thì nó cũng đều giống như mẫu đồng hồ thứ nhất thôi vâng dây vỏ là thép 316L mặt kính sapphire độ chuyển nước 5 ATM cho phép anh em đi bơi rửa tay và mã của em nó đây OPA 5809MK giá là có 5 triệu 590 nghìn anh em mua online chúng tôi siêu anh em 10 phần trăm thì còn khoảng tầm 5 triệu thôi anh em nhé đây phần khóa em nó này khắc logo sắc nét của OP này đây khóa gập ba anh em ạ rất là tinh xảo và sắc nét này độ hoàn thiện rất là cao đây phần đáy em nó đây Đấy, đều có tem à, của nhà phân phối này và có tem của nhà máy này các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này rồi tôi sẽ leo lên tay anh em xem nhé đây anh em này rất là đẹp luôn rất là trẻ trung cực kỳ trẻ trung năng động anh em là cứ cổ tay khoảng 15 16 17 theo mẫu đồng hồ đấy rất là ok hoặc là anh em nào khoảng tầm 5 năm cân đổ lên khoảng tầm 65 cân đổ xuống thì theo mẫu đồng hồ này khoảng phải ba rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ ba mẫu đồng hồ này được thiết kế là dây vỏ màu vàng anh em này màu vàng hết tất cả đều màu vàng kim cực kỳ là sang chảnh luôn đấy anh em nào thích vàng liệu đeo nhẫn vàng rồi vòng tay vàng rồi là cổ đeo à, vòng vàng thì đeo con đồng hồ có mô màu vàng này vào nữa thì khỏi phải bàn rồi quá là hợp công luôn đây phần khóa em nó đây đây phần đáy em nó đây đó phần đáy của em nó đây chất liệu của em nó cũng vậy thôi đều là thép 316L kính sapphire và độ chịu nước 5 ATM cho phép anh em đi mưa rửa tay chế độ bảo hành của em đó là 2 năm chính hãng và 5 năm tại đồng hồ dưới quát của chúng tôi thay pin miễn phí cả đời và vâng, mẫu đồng hồ này được thiết kế khác biệt hơn so với mẫu đồng hồ trước một chút đó là cái viền benzen thôi anh em ạ à. chỉ thay đổi ở cái viền benzen viền benzen của mẫu đồng hồ màu vàng này thì không đính đá và mẫu đồng hồ bên tay trái tôi đây thì lại là đính đá đấy thì anh em nào thích đính đá nó cho nó trẻ trung hơn cho nó sinh động hơn nên mua mẫu đồng hồ bên tay trái này còn anh em nào mà thích à, sự đơn giản hơn một chút thì nên mua mẫu đồng hồ bên tay phải này rồi tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem nào đây phần khóa của em nó đây anh em này Đã sắc nét luôn đây anh em này lên tay rất là yêu luôn này anh em nào mà thích màu vàng thì à, tôi nghĩ là đây là một mẫu đồng hồ không nên bỏ qua rồi Quá này dễ đeo mà rất là đẹp luôn rất là chất luôn rồi sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ cũng được thiết kế rất là đẹp luôn dây vỏ đờ bi giống như hệt như mẫu đồng hồ thứ nhất này anh em nhìn này tất cả mọi cái đều giống nhau chỉ khác mỗi cái viền ben ren thôi viền ben ren bên à, mẫu đồng hồ phía tay trái của tôi thì là có đính đá và viền ben ren phía bên tay phải thì không có đính đá này Đấy. còn mọi cái hoàn toàn giống nhau y hệt luôn chỉ khác nhau mỗi có đá và không có đá thôi thì dành cho anh em nào thích có đá thì đeo cái mẫu bên trái còn à, không thích có đá thì đeo mẫu bên phải hai mẫu đều đẹp như nhau đều như nhau hết anh em ạ rồi ok như tôi cũng vừa nói luôn cũng như tất cả những mẫu đồng hồ ở đây thôi chất liệu của em nó thì đều là thép 316L mặt kính sapphire chế độ bảo hành 2 năm chính hãng và 5 năm tại giờ gót của chúng tôi độ chứa nước của em nó là 5 ATM cho phép anh em đi bơi rửa tay thoải mái đây phần dây của em nó này dây thiết kế rất là đẹp luôn tôi rất thích cái dây này đây phần khóa của em nó đây khóa gập 3 đây phần đáy của em nó đây anh em này này là nhìn nghiêng này mẫu đồng hồ này rất là mỏng luôn à, sai mặt 39 độ dày có 6.2 thôi quá là mỏng luôn anh em ạ đây là một mẫu đồng hồ dành cho anh em là đeo văn phòng học sinh sinh viên công nhân ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này rồi tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem đây anh em này lên tay thì rất là chất luôn chất như nước cất này đó, nên thấy rất là yêu anh em nào có bộ tay khoảng tầm 15 16 17 thì đeo mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi mặt thiết kế rất là đơn giản quá đẹp luôn rồi đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có cuốn sổ hành anh em đó đây là mặt sau của em nó đây mặt trước đây đấy Olympia Star Suite đây OP này thì vào thị trường Việt Nam thì cũng lâu rồi cho nên anh em cũng không quá xa lạ gì với thương hiệu OP này nữa và vâng, mặt sau của em nó thì để điền các thông số để bảo hành cho anh em ở đây thì à, như anh em cũng biết và vâng, OP này là một thương hiệu quốc tế cho nên được bán ở rất nhiều các thị trường khác nhau ở đây gồm có thể ở thụy sĩ này mỹ này panama này uae này ờ, nhật này hàn quốc này thái lan này việt nam này ờ, ấn độ này malai này singapore myanmar ờ, pakistan lào đài loan này Trung Quốc, Hồng Kông và Bangladesh rất nhiều các thị trường khác nhau ngoài ra thì có các chỉ dẫn hướng dẫn sử dụng ở đây cho anh em có đầy đủ luôn các thứ tiếng cho anh em vâng thì kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng đây anh em này đây là một chiếc hộp chính hãng à, hộp này được sản xuất tại Thái Lan cho nên là rất là đẹp luôn anh em này đây là một chiếc hộp được sản xuất tại Thái Lan nên là cực kỳ đẹp luôn mặt sau có in nhũ này đây là có quả bông để đựng sản phẩm cho anh em và đây là cái gói chống ẩm vâng chiếc hộp này để làm quà tặng thì quá tuyệt vời rồi